Đối với bài giảng video, học sinh trả lời câu hỏi kiến thức theo bài nếu có. Khi hoàn thành câu hỏi, hệ thống tự động trình chiếu tiếp các nội dung còn lại. Làm bài tập về nhà. Chọn nhập nội dung trả lời của bạn. Nhập nội dung trả lời câu hỏi. Chọn gửi bài để nộp bài tập được giao. Nộp bài tập thành công xem điểm và nhận xét của giáo viên. Tham gia bài ôn tập kiến thức cuối bài. Sau khi làm xong, nộp bài kiểm tra. In kết quả bài thi, nếu có. Chọn tổng kết khóa học để theo dõi tiến độ hoàn thành khóa học khi nhà trường tổ chức thi tập trung, học sinh chọn cuộc thi của tôi.